Mày tên gì? Tên tao giống bạn tao Thế bạn mày tên gì? Bạn tao giống tên tao Vậy tên cả hai đứa là gì? Hai đứa tên giống nhau Mày chỉ giống Tẩy chay là gì? Tẩy chay là một món ăn đặc biệt rất hiếm Đó là cho thêm vài cục tẩy vào món chay Hãy đến với chùa Shinanjai ngay hôm nay Sau này bạn có con Hãy đặt tên nó là Khóc nhé Tại sao? Vì khi đi thi Giáo viên sẽ bảo là Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu Hôm nay lớp Anh học sinh mấy gì khi ra cửa lớp Theo như thống kê thì tôi phát bài kiểm tra Trên cả lớp chạy ra ngoài vài hết nên con đậu rồi má ơi nhưng do quá đông nên tôi chỉ nghe nói thoáng đậu má Nô ơi, tớ đố cậu, khoai tây trong tiếng Anh phát âm như thế nào nhỉ? Vậy, khoai tây phát âm như thế nào? Là bờ tây potato. À, vậy tớ biết khoai lang trong tiếng Anh phát âm như thế nào rồi. Vậy, theo cậu phát âm như thế nào? Dễ ạ, potato. Bạn có muốn nâng ngọt phí? Hãy làm theo lâu bạn sẽ có nước ngọt free ngay lập tức. Đầu tiên, bạn hãy lấy nước lọc như bình thường. Sau đó, bạn cho đường vào và khuấy lên. Vậy là xong, bạn đã có một cốc nước ngọt. Ê trai quê tao có một nơi mọi người đều đến vào ban đêm đó. Nơi nào thế? Đó chính là cái giường. Cái thì sử. Ê trai anh đấu chú câu này. Quê anh có một thứ mọi người thường hay cho vào buổi tối và sáng sớm. Gì vậy đâu? bàn trái. Đâu đẻ con, đâu đẻ. Nô và mon đang đi dạo. Ê mon, ở đằng kia có ba trái bom kìa. Ừ, lấy về một trái đi chơi đi. Mà nhớ đi đường nó nổ thì sao? Thì quay lại lấy hai trái kia về chứ sao nữa.